Xin chào các bạn Cái bể này là cái bể 11 ngày Nhà mình chăm sóc à, Chăm sóc bể à, Mình thay nước Một tuần mình thay nước hai lần Để mình chăm à, Thay nước hai lần để mình chăm carbon à, Kêu CO2 dạng lỏng Ngày nào mình cũng chăm carbon CO2 dạng lỏng cho bể hết cái này là mình à, làm theo kiểu là không có cần cái bình xeo hay làm chơi am hiểu chơi mình tập chơi mình tập tìm hiểu mình tự trải nghiệm còn bãi này là bãi 10 à, này bãi 10 ngày này. mình cũng thay nước luôn mình tập chơi mình trải nghiệm à. cái điều quan trọng là mình cái những anh em à, những anh em đi trước đó mình có hỏi là điều quan trọng là phải giữ cho riêu nó xanh thì cái đó là điều quan trọng thôi à. riêu nó xanh là không bị à, riêu hại tấn công đó, là thấy ổn rồi thấy ổn một một bước đầu thôi còn những bước sau là mình phải à, coi cây nó coi những cái thực vật trong này nó phát triển còn bãi này bãi 7 ngày 7 ngày thì à, đó, à, nó có những cái à, cái vàng vàng đó là mình không biết là riêu cái rong la hán có bị cái gì không thì mình không biết tại mình mới chơi à phải trồng thêm à, rau má dù bể này mình cũng phải thay nước điêu pin tại vì cái bể này nó không có CO2 nó không có sủi CO2 dạng sủi mà chỉ có CO2 dạng lỏng cho nên là riêu đồ nó phát triển cũng hơi eo ọt các bạn Đấy, mình làm cái này là mình tự làm tự làm để mình nghiên để mình học hỏi mình làm sao cho nó à, không có CO2 thì tính làm sao còn có CO2 thì nó làm sao thì có CO2 thì bảo đảm với bạn là những cái cây này nó sẽ đẹp căng đẹp luôn Đó. mình trồng thêm à, mình cho thêm bèo à, bèo nhật rồi à, rong rong rong đuôi rong đuôi tròn mình trồng thêm một thứ mới hỗn độn thêm chút sau khi ờ, mình thay nước xong bắt đầu mình sẽ chăm vi sinh thêm chăm vi sinh thêm cho bể tại vì à, một tuần một tuần mình đã thay hai lần nước rồi thì cái lượng vi sinh nó sẽ hao hụt bây giờ mình chăm thêm để tạo vi sinh thêm cho bể để cho bể mình nó sạch nó trong nó trong thêm nó có hệ vi sinh nó trong cái lọc nếu các bạn nói ờ, khi mình đã set, ờ, set up mình đã chăm rồi thì ờ, không cần chăm nữa thì cái đó thì tùy các bạn nhưng đối với riêng mình đó thì mình phải mình cảm thấy là mình phải chăm thêm Đấy. chứ nếu mà người ta bán cho mình một chai bự như vậy thì cần chi mình không chăm mình tiết kiệm làm gì không? khi mà mình phải xài rồi mình phải tiết kiệm làm gì đúng không sau khi kết thúc một ngày mình à, một cái quá trình thay nước 37 đấy thì các bạn xem cho vui cảm ơn các bạn đã xem video của mình kính chúc các bạn một ngày vui vẻ tạm biệt các bạn chào các bạn và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo